là có thể ra bão rồi các bác nhá và khi mà mình lắp một cái bộ hột đó, mà các bác thấy cặp nó về nhiều là nó chuẩn bị ra bão nên là các bác khi mà lấy hột các cứ test thử xem cái bộ hột nó có ok hay không còn không các lên trực tiếp cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây qua các bạn zalo em tư vấn cho các bác hoàn toàn miễn phí nắp chén thì hoàn toàn nắp chén chậm các ờ nhá đây đây là cái bộ hột siêu bão bên cơ sở em này hột này thì em có hột mắt to và hột sắc cây mắt hí đều có hết các bác nhá kể cả là bộ hột tam sắc em cũng đều làm siêu bão được hết nên là bác nào mà có nhu cầu làm bộ hột mắt to hay mắt hí hay tam sắc thì các bác cứ liên hệ với em bây giờ em sẽ test thử cho các bác 10 chén để xem được xem ra bao nhiêu chén bão nha các bác nhá một này đây này cặp này đó chén thứ hai bão này bão lục này chén thứ ba là bão nhị luôn này chén thứ tư này đây các này lại ra cặp này chén thứ năm này lại cặp này chén thứ sáu lại cặp này chén thứ bảy lại bão nhất này nãy giờ là ra ba chén bão rồi đấy 8 này 9 này cặp nhất này 10 này lại cặp lục này được chưa ạ 10 chén thì ra ba chén bão và cặp về thì rất nhiều đúng không ạ vậy nên là các bác khi mà các bác mua cái bộ hột tài xỉu siêu bão này về